Hôm nay Tiên sẽ chia sẻ cho mọi người toàn bộ quá trình đi chụp hình cưới của Tiên và Kyle nha Thì uh, Tiên phải dậy vào lúc 3 giờ sáng và make up uh, Đây là lúc mà Bình Minh đang chuẩn bị lên Thì uh, vào khoảng lúc 6 giờ là Tiên phải có mặt ở Hồ Tiền Lâm Đây là một cái bãi đất trống mà cũng trong nằm trong một cái khách sạn và cũng phải trả tiền mới được vào mọi người tại vì đang thi công cho nên là quen mới được vào đây đó thì ekip vào đây vào lúc 6 giờ và trời thật sự rất là lạnh và lúc đó thì tụi mình kiểu đâu có tiên thì đâu có được mặc vest như KO đâu cho nên là kiểu co đúng người luôn á và cảnh mà chụp cực nhất chắc là cảnh đầu tiên á mọi người vì tiên phải đi vào bãi đất trống nè mà tiên còn mang guốc rồi tiên phải đi trên đá nữa cho nên là thật sự cực kỳ khó đi cho nên là mới quyết định là phải gỡ giày ra tại vì khi mà đi trên cái mỏm đá này á, mà không gỡ giày ra là tiên sẽ té bất cứ lúc nào cho nên là phải hy sinh vì nghệ thuật à, dẫm chân đất luôn nhưng mà ra lại được những cái bức hình mà tiên thật sự cực kỳ ưng ý luôn á mọi người có hỏi thì tiên chụp ở bên Hook Studio đây là một cái ekip khá là chuyên nghiệp à, tiên à, ờ, bút họ là vừa chụp hình và cũng như là vừa quay phim luôn thì nếu mà thường thường chụp bình thường không á thì nó sẽ rất là nhanh tại vì anh chụp hình anh chụp siêu nhanh luôn á mọi người kiểu tiên chưa bao giờ đi cái suốt nào mà chụp hình kiểu tự nhiên mà nhanh như vậy luôn nhưng mà tại vì tiên có quay phim nữa và tiên có uh, ờ, flycam các kiểu cho nên là uh, nó sẽ cái thời gian mà quay và chụp nó sẽ lâu hơn rất là nhiều à, và tiên muốn đầu tư cho một bộ, bộ ảnh cưới cực kỳ đẹp cho nên là phải uh, chịu bỏ ra công sức một chút tới với cái suốt thứ hai thì nó bắt đầu nó mưa mọi người và trời nó còn lạnh hơn bình thường nữa lúc này là tiên kiểu trời ơi tiên muốn xỉu lắm lắm luôn á tại vì thứ nhất là tiên hôm qua tiên không có ngủ được và lúc này thì nó quá là lạnh cho nên là tiên cứ phải chạy vòng vòng vòng ráng là chạy hết mức có thể để cho nó nóng người lên vì thật sự là lúc này là lúc nắng rồi lúc mưa và lúc này là mưa rất là nhiều và tụi mình phải chạy rất là nhiều cho nên là cực kỳ mệt nhưng mà vì để có những bước bước hành này thì tiên và cao cực kỳ phải cố gắng và cũng như là uh, phải hết mình để cho các anh ekip ảnh cũng thoải mái hơn vì tất cả mọi người đều dậy rất là sớm ai cũng sẽ rất là mệt cho nên là uh, mọi người đều cố gắng rất là nhiều chụp xong mà up lên trên mạng xã hội thì được mọi người khen rất là nhiều tiên rất là vui tại vì uh, tiên ngày hôm đó là tiên thực sự rất là cực và tụi mình cũng phải ngủ trên xe cũng như là có những cái nap ở giữa buổi trưa để cho nó đỡ cực hơn và cái buổi sức thứ ba thì tiên đã tỉnh táo hơn khá là nhiều rồi là tại vì uh, tiên đã được ngủ một giấc uh, khá là ngon cho nên là uh, buổi chiều có một cái năng lượng để chụp hình tiếp thì không may là chiều nay nó lại mưa rất là lớn và tụi mình phải đợi uh, một chút rồi mới ra chụp được nhưng mà bù lại lại có một cái mút rất là hay là vừa nắng vừa mưa uh, cho nên nó ra được những cái bức hình phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn á và cái lúc ba là cái lúc mà tiên thích nhất tại vì nhìn nó rất là lãng mạn cũng như là rất là uh, sao ta Hàn Quốc á mọi người nên là tiên cực kỳ thích luôn á bộ thứ hai thì tiên nhớ là tiên chụp ở một cái khách sạn tên là Casada thì phải thì không nhớ lắm nhưng mà bộ cuối cùng thì tiên chụp ở Bình An Village thì tối hôm đó tiên có ngủ ở đó luôn đó thì Bình An là một cái chỗ chụp hình rất là đẹp ở Đà Lạt nếu mà ai muốn tham khảo ha thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video lần này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha bye bye